Bạn ờ. ừ. em còn ăn không? Ờ. Bạn có lấy không? Bạn có lấy không? Ờ, thẻ thẻ cho sạc thôi. Bạn có lấy không? Bạn có lấy không? Ờ, thẻ sạc thôi. Cô đi ra ta. Qua đường Đi. Nhằm mẹ này về tờ. À, cô bắt đầu. Ăn lớn, Điệp ông điệp chơi đó, mang vô ông đây. Ông bị điệp chơi. Sao cái vô ông lên đây. Vô đây. Đây ao tư. Ông ngao. Mà hàng cho cho cho cho cho cho cho ông cho ta cổng cho ta cổng mà nhặt mà. Cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho cho mắt còn cho mặt ở cho mặt ở cho mắt cho mắt cho mắt còn cho mặt ở cho mắt cái còn cho mặt ở thì mình vẫn còn cho mặt ở thì mình ăn mình không quên quên quên quên vẫn còn một đến cồn kề để quên mắt à rồi dạ. hai cho đi hai ạ đi hai cái hổn hai hai cái hai cái hai cái hai cái tới của anh nó xanh xanh xanh nhìn nữa hai cái hổn ờ cái đang cá niệm đang kia mà đang tê đặt đang tê cái chụp vòng này cái này qua mà mỏ này này này cái đây hai tặng luôn đây hai tặng hai cận đây hai đúng rồi còn ra thì đây năm ba mươi năm đây ba đây cho hai cho hai luôn anh vô được hai đây cho hai mà cho hai tặng xanh nhá, nhựa xanh ông ơi, nhựa xanh lơ, nhựa lơ, nhựa xanh lơ. Ơ nhựa ông, nhựa ông, nhựa này bị ok. Tao dạ. không mình hai con nó cho mất, cho mất đi, cho mất. Cho mình hai. Tao dạ. dạ, cho mất đi còn, cho mất đi. Ờ hai đứa ừ, hai đứa. Hai ta tới. Hai đứa còn, ờ hai đứa còn, hai đứa còn. Hai đứa còn. Hai đứa, hai tới. Hai đứa, ờ hai đứa còn. Xong rồi. Ừ, chắc không nó sang nó đem rồi lại cuộn xong tao nó rồi lại nó bao lại ăn ừ, hay thế không Đấy. tặng hai đến châu qua nè mày đấy này hà sao to như thế thì mày Hmm? Itu dimakan. Tak, curi halut. Cocok kan? Mà quay quay xem Ê Cái ăn không thể ăn được ai ăn đi trời Ahorita me cuido, ahorita. ¡Ey! Ôi, bà cái này. Đi con, đi con. Đi con, đi ờ. con. Đi con, đi con, đi con, đi con, đi con. Hai con này bông ơi, bông chơi hai tay á. មកបងណាបកាយខ្វះទឹកពេកមួយតែទឹកដៅរត់ថ្ងៃសោះតាហើយលើហើយទឹកមិនអស់លើហើយលើអឺមកទៅប្អូនណាណោះទៅវិញចាំមកហួ nó đi Dia ke nó kau. Ni. Dia ke sana kau. Dia ke sana, nó ke đi kau. Dia ke sana. Dah, oh, dah, dia nó sana kau dah. Dia ke sana. Ừ, dah, aku dah lên. Cái mắt, cái mắt. Nó nó chua không Nó chua xong. Ồ, ừ, đi ông nó của bên trong ta bông người này